Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tú Ba Baccarat của mình Thì ở cái video trước thì mình đã chia sẻ đến mọi người cái nội dung tư duy đầu tư Ba Baccarat hiệu quả rồi Thì đến với cái video này thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người hai cái nội dung cũng rất quan trọng trong đầu tư Ba Baccarat Đó là quản lý vốn và cách xử lý rủi ro khi mà đầu tư Ba Baccarat Thì trước khi đi vào tìm hiểu sâu hai cái nội dung này thì mình muốn nói với mọi người một điều nữa Đó là trước khi làm gì thì mọi người nên tìm hiểu kỹ đã rồi quyết định Vì cái thời gian qua có rất nhiều anh chị em tìm đến đến mình nhưng hầu như mọi người đang dính vào một cái vấn đề cơ bản là chơi đầu tư baccarat quá là tùy tiện quá là nhiều trang quá nhiều tài khoản mà không hề quan tâm đến là à, cái trang đấy cái tài khoản đấy có an toàn có uy tín hay không ừ, thì cái vấn đề này thì mình cũng không tiền chia sẻ trực tiếp ở trên YouTube này nên là mình sẽ chia sẻ đến những ai tìm đến mình thì mình sẽ hỗ trợ chia sẻ cho mọi người hiểu đấy, và mọi người đừng quên là sẽ bấm like đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình nhá đấy, thì à, cái nội dung quản lý vốn này thì sẽ bao gồm cái quản lý à, vốn và thời gian và hai hai cái yếu tố nhất định là rất là quan trọng trong ảnh hưởng rất nhiều đến cái quản lý vốn đó là cái tâm thế và cái tư duy Nên tùy mỗi người sẽ có mỗi cái tâm thế cái tư duy cũng như là làm chủ cái tâm lý khác nhau sẽ có những cái cách mà quản lý vốn khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là làm chủ được cái tâm thế cái tư duy của bản thân mình vốn bao nhiêu thì cũng không quá là quan trọng quan trọng là mình có được cái tâm thế cái tư duy đúng hay không có đề ra được cái phương pháp quản lý vốn hợp lý với cái số vốn của mình hay không và có đủ cái bản lĩnh cái tỉnh táo để thực hiện hiện nó hay không mới là cái mấu chốt nhá Đấy, vốn ít thì mình chấp nhận lãi ít vốn nhiều thì mình lãi nhiều ờ, có một cái quy tắc rất đơn giản như thế mà rất nhiều người không chịu chấp nhận được cứ đòi vốn ít mà đòi ăn to đấy hay tiếp theo là chúng ta sẽ đến với à, cái vấn đề mà rất nhiều người gặp phải là chính bản thân mình cũng từng như vậy. Đấy, mình cũng từng tiếp xúc rất nhiều với thị trường khác nhau rồi và cái thời gian đầu mới giao dịch với bất cứ cái thị trường nào thì đều rất cuốn và không thể quản lý kiểm soát được cái thời gian đúng không? Đấy, đặc biệt là cái ba carat này thì chỉ trên dưới 10 giây là mọi người đã đặt được cái lệnh rồi. nên là nó rất dễ để mà à, mình bị tha hóa mình bị cuốn vào đấy, rất khó để mà kiểm soát được nên chính vì thế thì trước khi vào giao dịch ấy, chúng ta phải đặt ra những cái thời gian nhất định ví dụ như chẳng hạn là mọi người quyết định là ngày hôm đấy thì chúng ta sẽ giao dịch 3 phiên thì mỗi phiên 20 phút thì mới đầu ấy thì chưa quen thì mọi người có thể là đặt cái đồng hồ báo thức ấy 20 phút thì để làm gì Đấy thì à, để mà giả sử như nếu như trong vòng 20 phút đó mà chẳng hạn như là chưa đủ cái target này cũng như là chưa đủ cái uh, lời hay là thế nào gì chăng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái đợt giao dịch đó. Đấy, tại vì sao? Đấy, tại vì là mọi người ngồi càng lâu với bàn ấy thì cái tâm lý nó sẽ không thoải mái và đôi khi mọi người biết uh, suốt ngày cắm đầu vào như vậy thì uh, sẽ ảnh hưởng đến cái công việc, ảnh hưởng tới cuộc sống, tới gia đình của chúng ta. Uh, tự nhiên thì chúng ta lại mang cái tư duy của con bạc rồi chúng ta uh, không còn là có được cái tư duy của một nhà giao dịch một nhà đầu tư nữa đúng không ạ Đấy, thì ở đây thì mình thấy những người họ thành công từ cái bộ môn này và kể cả bản thân mình cũng thế thôi Đấy, bản thân thân mình ở thời điểm hiện tại cũng không dành thời gian cho nó quá là nhiều đâu Đấy, đúng cái tư duy của người ăn trộm luôn là ờ, mỗi chút xíu chút xíu một Đấy, chúng ta phải chia nhỏ ra để hoàn thành cái mục tiêu và cái quy tắc của nó ờ, phải như vậy Đấy, bản thân mình thì ban đầu cũng bị hút ừ, rất dữ đấy đôi khi thì mình phải ngồi với nó tầm 30 phút 40 phút đấy thậm chí là cả tiếng đồng hồ lận cơ đấy lúc đấy thì nó căng hết cả cái đầu ra rồi ảnh hưởng tới gia đình vợ con đấy điều đó là hoàn toàn không tốt mà chúng ta cứ đề ra một cái ngày mỗi ngày mỗi ca 10 phút 20 phút thôi thì sau đó chúng ta tự quyết định là chúng ta à, giao dịch xong thì chúng ta nghĩ Đấy, lúc đó thì lúc cái cái lúc đó thì à, cái đầu của chúng ta sẽ rất là thư thả và thoải mái ờ, và cái tiếp theo nữa là à, chúng ta phải có được cái target chốt lời này Đấy, không chỉ mỗi cái bộ môn baccarat này mà bất cứ các thể loại giao dịch đầu tư tài chính đều là phải có Em mình thấy một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu nhá. Đấy, chẳng hạn như là vốn của mọi người là 10 củ thì cái chỉ tiêu mỗi ngày của chúng ta đặt ra cái mục tiêu lợi nhuận là 10% của à, mỗi ngày 10% của 10 củ tức là mỗi ngày chúng ta sẽ kiếm lãi ra một củ đúng không à, thì muốn cái tỷ lệ an toàn cao thì chúng ta có thể à, à, chia thành 3 phiên giao dịch à, mỗi phiên thì chúng ta sẽ chốt cái target thu về cái lợi nhuận là 3,3% à, nó sẽ giảm đi cái áp lực cho chúng ta rất nhiều và tăng cái sự tự tin của chúng ta lên cao thì mọi người sẽ trở nên rất là đơn giản thôi rất là thoải mái nó nghĩ là nó rất đơn giản lắm đấy nhưng mà ở đây có một điều cực kỳ đáng chú ý đấy là chúng ta chỉ cần chớm đủ cái target mỗi phiên là nhất định chúng ta phải nghỉ đấy, cho dù là cái target đó thì mình hoàn thành rất nhanh rất dễ hay là cái cầu đang đẹp thì chúng ta cũng phải tỉnh táo và tuân thủ nghỉ đúng lúc đó, tại vì là ờ, cái lúc mà mình đang thắng ấy, thì cái tâm lý của mình là rất là hưng phấn và tự tin đúng không? tự tin vào khả năng của mình và chúng ta càng thắng mà không nghỉ ấy thì chúng ta đánh càng nhiều thì chúng ta sẽ không quản quản gọi là kiểm soát được cái lòng tham của mình dẫn đến là thua lại và thậm chí là cháy tài khoản luôn thậm chí là còn nạp thêm vốn vào ấy lúc đấy thì đánh thế nào cũng cháy thôi ừ, và quên đi cái mục tiêu ban đầu của mình là như thế nào và mình nhắc lại với mọi người ấy là 10% của cái số vốn ấy, nó không phải là một con số nhỏ nha mọi người thử tính xem ví dụ là mọi người bỏ ra 10 củ ấy, mỗi ngày bàn à, thu về một củ thì 10 ngày sau thì bạn đã có thể thu hồi cái số vốn của mình và một tháng thì bạn đã kiếm được 30 củ rồi bằng lương đi à, Hàn đi Nhật rồi đúng không đấy, đấy là mình chỉ lấy một cái ví dụ cơ bản nhất cho à, một cái số vốn gọi là cơ bản là 10 củ thôi nhá còn cái số vốn bao nhiêu là tùy cái à, khả năng cái hoàn cảnh cũng như là cái mục tiêu của mỗi người đấy nhá đấy là cái target chốt lời và chúng ta phải tuân thủ cái quy tắc thì mới có thể thành công được nha mọi người ok thì uh, có target cắt lời rồi thì chúng ta không thể thiếu được cái target cắt lỗ đúng không ừ. thì đến với cái target cắt lỗ này thì có nghĩa là nếu như ngày hôm đó ấy, mọi người giao dịch mà chúng ta đánh tới đánh lui đánh xuôi đánh ngược mà đánh hoài đánh mãi mà cứ nhùng nhằng đi nhùng nhằng lại mà chúng ta cứ thua từ tầm 10 đến 15 phần trăm số vốn thì mọi người là nên cắt Đấy, nên cắt cái ngày hôm đó đi nên ngày hôm đó thì mọi người cắt lỗ đi đừng có giao dịch nữa à, để ngày mai nhá ngày mai ngày mốt hoặc là một cái thời gian nào đấy khác nên cái việc này thì sẽ giúp mọi người thứ nhất là thoải mái được cái đầu óc đấy, thứ hai là kỷ luật được bản thân của mình đấy cứ thua đến cái mức đó là cắt không chơi nữa thì như vậy thì à, mọi người hình dung là cái người từ cháy tài khoản cho đến không cháy tài khoản đó là một cái sự cách biệt và à, một cái sự thành công rồi như vậy thì trước lúc mà muốn thành công ấy, thì chúng ta phải là hoàn thành cái mục tiêu là không để cháy cái tài khoản trước đã nha. Đấy, tiếp theo thì à, mình là cái lệnh mà mình thấy thì mình cái lệnh đầu tiên là cái lệnh quan trọng nhất mình ví dụ nhá vốn của các bạn là 100k thì cái tay đầu tiên là các bạn vào 1k 2k hay là 5k là tùy thuộc vào cái khả năng chịu đựng của mỗi người đúng không nếu ngay ở cái lệnh đầu tiên mà mọi người đã vào ngay 5k vậy thì à, nếu như nhá cái lệnh đầu tiên đó mà thua thì mọi người có sẵn sàng chịu đựng được cái điều đó hay không và tiếp theo thì mọi người sẽ làm gì đó là cái lệnh đầu tiên là mình thấy một cái lệnh khá là quan trọng và cái tiếp theo nữa là như trên cái video trước của mình thì mình cũng đã nói với mọi người rồi thì chúng ta phải kết hợp cái tư duy à, thằng ăn trộm nên là uh, chúng ta phải di chuyển bản Đấy, di chuyển bàn và mọi người đừng có ngồi quá lâu ở một cái bàn tại một ừ, khi mà bạn ngồi quá lâu một bàn ấy, đấy mọi người ngồi quá lâu một bàn thì ở ờ, cái bàn đấy để mà nói chính xác là 100% sẽ bị soi thì cũng không đúng mà nói không bị soi thì cũng không hẳn là chính xác đúng không nên cái này thì tùy thuộc vào cái tâm lý và cái tài khoản cái trang mà mọi người đang đầu tư nó có uy tín nó có an toàn hay không thôi Đấy, còn nếu mình mà biết cách tạo một cái à, tài khoản sạch thì mình đầu tư cực kỳ là tự tin và cực kỳ là an toàn do đó thì chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta lên rất nhiều ờ, và tốt nhất là ờ, chúng ta cũng không nên giao dịch quá lâu tại một cái bàn nhất định nào cả vì khi đó chúng ta sẽ bị loạn cái phương pháp đi nên chúng ta tập trung quá nhiều thì đầu của chúng ta nó ờ, quá căng nó có nó biết quá nhiều cái phương pháp nên là chúng ta sẽ bị loạn Đấy, nên ở đây cái kinh nghiệm của mình thì khi mà mọi người vào cái bàn nào cầu quen của mọi người ấy cái thế bài nào mà đang đẹp thì quất cái ngon này ăn ngay ok này thì nếu cầu đang đẹp thì chúng ta tiếp tục bám cầu đều tay còn nếu đổi cầu rồi ờ, cầu gãy thì chúng ta sẽ ra sảnh chọn cái bàn khác ờ, có cầu tương tự hoặc là cái thế cầu nào mà đẹp đẹp quen quen với mỗi người đấy thì ở ngoài sảnh có rất nhiều bàn cho mọi người cùng có thể lựa chọn vào bất cứ lúc nào mà đúng không và chúng ta có thể uh, chú ý thêm một chút nữa là chúng ta chú ý đến để ý đến cái target chốt lại nữa đấy đủ cái target chốt lại chúng ta nghỉ là ok là thành công đấy rồi một cái tiếp theo một cái điểm nữa nhá đó là mọi người là ít lệnh lên ờ, quá là nhiều nên mọi người phải hình dung nha những cái lệnh đầu tiên mà mọi người đánh một phần trăm đúng không lệnh thứ hai mọi người đánh ít lên hai phần trăm rồi thứ ba bốn phần trăm thứ tư tám phần trăm rồi mười sáu phần trăm ba hai phần trăm sáu tư phần trăm thì mọi người hình dung nha Đấy, mọi người x lệnh cái kiểu này đến cái lệnh thứ sáu thì mọi người đã mất đi 64% tài khoản rồi Đấy, cái lệnh tiếp theo mọi người không thể gỡ được nữa đúng không nó không thể đủ vốn để mà gỡ cái lệnh thứ bảy nữa à, thì ở đây thì mọi người không nên x lệnh quá nhiều lần à, chẳng hạn ví dụ cái lệnh đầu tiên mọi người đánh 10k thì cái lệnh đầu chúng ta đã thua rồi thì có phải là chúng ta nên ờ, dừng lại một chút đấy, quan sát lại đúng không cái lệnh sau đừng có đánh 20k mà chúng ta chỉ đánh 10k ờ, thôi đánh 10k là Ờ, một cái đánh huề tuyền đánh huề tiền để gỡ lại cái hồi nãy đúng không anh cái lệnh đầu tiên thì đã thua rồi thì cái khả năng mà phán đoán có thể là chưa chắc là đã đúng đấy và nếu như mình cứ x lên gấp thép lên như thế thì rất dễ để mà xảy ra cái tình trạng là cháy tài khoản đúng không mọi người và chắc nhắc lại với mọi người là cái mục đích hàng đầu khi mà à, đầu tư giao dịch là không để cháy tài khoản nhá Đấy, trước tiên là cứ phải không để cháy tài khoản trước mắt cái đã và tiếp theo mình sẽ uh, chia sẻ một số cái cách xử lý khi mà gặp rủi ro trong đầu tư baccarat nữa à, cái thứ nhất là à, khi mà cái lệnh đầu tiên mà đã thua ấy, thì mình nên bình tĩnh hãy quan sát đấy thứ nhất là có thể đi một cái bàn khác thứ hai là chúng ta sẽ đánh một cái à, lệnh là đánh huề vốn đúng không đấy Đấy, cái thứ hai là đừng có cố chứng minh là mình đúng Đấy, một khi mà đã sai phương pháp rồi thì à, phải rút bài học nên cẩn trọng không cố chấp ví dụ như là à, các bạn vào cái cầu đang có ba tay con Đấy, bạn nói bảo là quả này chắc chắn nó sang uh, à, tay đỏ đi sang tay đỏ đấy mà quả cái kết quả nó vẫn cho ra xanh đấy thì cái bạn tiếp theo bạn cứ cố chấp bạn cứ đánh đỏ mãi mà kết quả nó cứ ra xanh mãi đấy kiểu kiểu là cầu bệt đấy anh em đấy đấy thì chúng ta không nên cố chấp đấy phải chấp nhận đấy và cái thứ ba là không tiếc những cái lệnh mình đã bỏ qua đấy, có nhiều cái cái cái, cái lệnh nhiều cái cầu Đấy, đến cái câu này mình không biết đánh cái gì cả nhưng mà mình vẫn nghĩ trong đầu là mình thích xanh đấy nhưng mà cái kết quả nó ra xanh thật thế thì mình cũng không nên tiếc đấy, đấy mình không nên tiếc mấy cầu như thế làm cái gì cả đấy, và không tiếc những cái thứ ờ, không thuộc về mình những ấy ví dụ như là à, mọi người đã lười 10% rồi đấy không nghỉ rồi này đây cứ ờ, giao dịch cứ chơi chơi chơi rồi lại lỗ lại mất 5% mất 5% thì chúng ta không được tiếc là 5% đấy vì dù gì thì chúng ta vẫn đang lời 5% đúng không đấy nhiều người cứ nghĩ đến cái số tiền lãi đấy những cái thứ không thuộc về mình đấy, đấy thì lại ờ, bị nóng máy và lại cứ đánh mãi đánh mãi để gỡ lại cái 5% đấy nhưng thực ra có phải 5% đấy có phải là của số vốn của mục tiêu của mình đâu đấy đấy mất 5% tiền lời thôi nhưng mà cứ làm như là mất 5% tiền vốn của mình đấy ừ, lúc đấy thì cái tâm lý nó bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái lệnh của mình đấy và cái tiếp theo nữa là um, khi mà đã cắt lỗ thì nên xem cái vốn mới là 100% nha ví dụ như là à, vốn của các bạn là 100k Đấy, cắt lỗ còn 80k à, có nghĩa là cái phiên đấy bạn lỗ mất 20k rồi đúng không ờ, thì chúng ta phải xem 80k này là 100% là vốn mới nhá đấy, lúc đấy thì mình mới có thể là thoải mái được đấy và một cái nữa cái thứ sáu đấy là khi gặp thất bại thì chúng ta phải vui vẻ chấp nhận thôi thất bại rồi thì chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận và rút ra được cái bài học cho riêng mình đấy mình mất cái này nhưng mình sẽ được cái khác đúng không mình mất cái này thì mình sẽ học được cái khác gọi là à, không ai gọi là không bao giờ mất không đi cái gì đâu mọi người đấy, mất cái này thì chúng ta sẽ được cái khác đấy, mình thất bại thì mình sẽ học được cái bài học đấy dù gì cũng có lần sau có ngày mai đúng không đấy đấy, đấy là sáu cái điều mà mọi người cần chú ý khi mà gặp rủi ro trong đầu tư baccarat nhá Đấy, thì mọi người mà cần tìm hiểu giúp đỡ cái vấn đề gì nữa thì mọi người hãy để lại cái bình luận ở dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với mình nhá video sau thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái số phương pháp à, cho mọi người dễ hình dung khi mà đầu tư baccarat cho nó dễ hơn à, cái video này thì đến đây cũng khá là dài rồi thì mình cũng xin mạn phép kết thúc cái video này ở đây thôi Nên mọi người theo dõi đến đây thì nhớ để lại cho mình một like một đăng ký kênh và để lại cái bình luận đưa ra cái ý kiến à, đánh giá của mọi người ở cái video nha mình xin cảm ơn và hẹn gặp mọi người ở những cái